là trên ngay thì bếp nó có đen là KGT56BL đây là nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử đó, là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng ở đây là hai miếng sắt để mà thay thế cho hai đáy nồi đây thì ở cái điều kiện bình thường á que cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga ừ.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 đây bếp đã tự động giảm nhỏ con lửa lại vì nó đã chảy như nhiệt độ cao đây bảy bên cháo của tôi đây là 260 còn bên thở tôi là 270 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á, nó tiếp xúc cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua con bếp này ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây là nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này á các bạn sẽ ghim trực tiếp vào ổ điện ngay và ghim vào cái đầu chờ tôi làm sẵn cái không bếp đây để mà sử dụng trực tiếp luôn không cần đến pin đây. sử dụng nguồn ba voi hoạt động của mình thôi thì khi các bạn sử dụng mâm vị với nướng đó các bạn nên cho với cái lượng nước vào bên trong mâm hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng